Các nguyên đá Đồng Văn, nơi xa nhất, đẹp nhất và hoang sơ nhất tại biên giới phía Bắc, là nơi ở của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số với những nét văn hóa lối sống đặc trưng. Sau lần đầu tiên tới đây bằng xe máy, tôi đã dự tính sẽ quay trở lại Đồng Văn vào dịp khác bằng một hành trình đi bộ là nhà homestay nhà anh mua mình đã chuẩn bị để khởi hành nhưng mà trời lại tiếp tục đổ mưa đến nay là ngày thứ bảy rồi có một số thời điểm thì trời đẹp nhưng hầu hết là trời mưa và hôm qua đến hôm nay thì trời mưa liên tục nguyên một ngày hôm qua và đến sáng nay trời lại tiếp tục mưa và dường như đêm hôm qua cũng mưa cả buổi đêm nữa Đó, phòng của homestay nhà anh mua là 80.000 một người và bây giờ <clears throat> nó sáng trời sáng đi mình có thể cho các bạn xem về nhà homestay nhà anh mua thì nhà anh mua là một kiểu nhà đặc trưng của người dân tộc ở đây với tường đất gỗ sàn trên bằng gỗ xuống đất và mái ngói đây là, loại mái ngói mái ngói giống như kia hiện tại mình sẽ đợi trời ngớt mưa và tiếp tục ra ngoài <clears throat> đường quốc lộ 4C hiện tại trời đã ngớt mưa một chút <clears throat> nên mình sẽ đi ra quốc lộ 4C và tìm ờ, quán ăn và tạm thời ngồi đợi cho trời trời bớt mưa sẽ đi tiếp đây là nhà của bố mẹ và anh trai của anh mua ngoài kia là quốc lộ 4C và khi tới đây có một tấm biển là homestay rất dễ nhận biết. Phía ngay trước cổng làng có một à, vườn hoa rất đẹp. Hoa tam giác mạch. Rất là đẹp. Nếu không phải trời mưa thì mình sẽ dừng lại đây. Đáng tiếc là trời mưa rất lớn. Mình tiếp tục đi thôi. mưa rất lớn sương mù bao phủ khắp nơi mình tiếp tục ngồi ở cổng làng đợi Hiện tại đang là mùa thu nhiệt độ bây giờ nhưng trên cao nên nhiệt độ cũng khá lạnh giờ hiện tại là khoảng 18 đến 20 độ Cùng làng văn hóa du lịch lũ cẩm trước là một vườn hoa tam giác mạch du khách trong toàn chụp ảnh bên trong thì là những à, ngôi nhà sàn đặc trưng của người dân tộc mông và đi thẳng vào trong để thấy được ờ, homestay nhà anh mua hiện tại thì trời mưa rất lớn cái chiếc cổng nó người cái bé đang ờ, có các ờ, giỏ hoa chụp ảnh với khách du lịch và bán đây là gì hả bé à, đây gì hả bé không biết à trời đã ngớt mưa một chút và mình sẽ tiếp tục lên đường hy vọng hôm nay sẽ có thể tới được đồng văn đây là km số 120 và cách đồng văn chỉ còn 24 km rồi vừa rồi mình có <clears throat> dừng chân và nạp năng lượng với một tô phở gà hiện tại thì trời đã tạnh hẳn mưa Mặc dù trời vẫn hơi âm u Đây là cuối của thôn uh, Sùng Sùng Sùng là Sau khi ra khỏi Sùng là thì uh, sẽ có một đoạn uh, tiếp tục là leo lên leo lên núi và chỉ còn khoảng uh, 1 đến 2 cây nữa là sẽ tới ờ, cao nguyên đá rồi là sẽ hoàn toàn nhìn thấy cao nguyên đá hiện tại thì mình đã đi ờ, ra khỏi ờ, sùng là à, chào đón mình phía trước chính là một đoạn dốc vượt qua những dãy núi xanh này và sau khi vượt qua những ờ, dãy dặng núi xanh như thế này sẽ thực sự là cao nguyên đá sẽ là những dặng dãy núi đá trơ chọc chỉ có trơ đá chứ không còn những mảng màu xanh như thế này nữa con đường có lẽ chỉ còn khoảng ờ, hai cây nữa thôi là sẽ thực sự đi vào các cao nguyên đá rồi hôm nay mình sẽ cố gắng đi thật nhanh để có thể tới được đồng văn trong ngày hôm nay ra là km số 121 rồi Cột mốc có thể làm phía trước kia mà đã bị che khuất Đây là km số 121, 200m Đây phía trước chính là cột mốc km số 122 Và mình đang ở lưng chừng dốc Chào bạn Hiện tại mình đã leo lên được hết con dốc vừa rồi Và phía dưới kia Chính là lùng Sùng Là Đi từ dưới thung lũng Sùng Là Thôn Sùng Là lên đây Từ đây nhìn xuống dưới phía thung lũng Rất là đẹp sẽ ngồi nghỉ ở đây chụp hình và sau đó sẽ tiếp tục lên đường hiện tại vẫn đang là km số 122 800m và tại đây có một uh, địa điểm tham quan ghi là hang rồng Sảng Tùng ở đây là hướng đi về xã Sảng Tùng đây là hướng tiếp tục là đi về khu lô 4C đi về Đồng Văn Bye. Hello. Hello. trước chính là km số 123 và cách Đồng Văn là 21 cây nữa. Có thể thấy đằng xa là những mảng màu xanh nó bắt đầu thay dần bằng những mảng màu xám của đá rồi. Chỉ còn một hai cây nữa thôi là sẽ thực sự vào cao nguyên đá. Hiện tại mình đã vượt qua được ờ, một con đèo đây là đà, đây là đường đoạn xuống dốc và phía trước là tiếp tục là một con đèo vượt qua ngọn núi nữa mọi người thấy là có rất nhiều những ngọn núi đá kia rất ít cây hầu hết là đá đều trơ hết đá mà màu xanh đều thay thế dần bằng màu xám của đá và phía dưới là một bản làng đó ở trên cao có một con đường dẫn tới thôn có tên là sản Tùng ở đây có một địa danh hang rồng sản Tùng mình sẽ đây nghỉ một chút trước khi leo lên con dốc kia hiện tại đang là km số 124 mà còn trường cách Đồng Vân 20 km thôi ừ. vẫn đang là km số 124 à, mình đang đi sâu vào trong các cao nguyên đá à, thấy ở đây các triền các triền núi à, đều là những khối đá rất lớn trời bắt đầu lâm thâm mưa Hiện tại vẫn đang là ở km số 124 Trời bắt đầu mưa lớn Không muốn gặp trời mưa một chút nào Nhưng mà khung cảnh à, thung lũng quá Trong à, sương khói và mưa rất là ảo diệu Rất là đẹp à, không cơn mưa lớn cơn mưa này cũng khá là lớn đây may mắn là cơn mưa này chỉ kéo dài khoảng 5 ờ, phút thôi hiện tại trời lại tiếp tục ờ, quang mây qua tạnh mưa rồi dù trời vẫn còn hơi âm u ờ, nhìn phía dưới thung lũng phủ trong sương và mây rất là huyền huyền ảo rất là đẹp các khó nước bốc lên cả làng chìm trong uh, sương có lẽ dưới kia vẫn còn đang mưa hướng của gió là theo hướng này và mây đám mây mưa đang trôi về hướng đó Đây là địa phận xã Sa Phìn và cột mốc uh, km số 125 cũng ờ, ở ngay phía này thôi Whew. Trên màn chính là cột mốc km số 125 mét thứ 700 của cột mốc km số 125 Và tại đây có hai ngã rẽ Đường này chính là quốc lộ 4C Và đường này Theo Google Maps thì chỉ mình đi theo đường này Mình không biết đây có phải là một quốc lộ 4C không thì Tại vì Đến ờ, đoạn này đi tới Đồng Văn thì có tất cả là ba đường Mình thấy có tất cả là ba nhánh rẽ đều còn dẫn tới thị trấn Đồng Văn nếu đi thẳng đường này thì có thể đi qua nhà nghỉ homestay uh, cao nguyên đá gần uh, gần uh, nhà vua mèo còn đi đường này thì sẽ đi thẳng qua nhà vua mèo mình mình sẽ đi theo đường này đây chính là con đường mình vừa chỉ con đường này cũng là đường nhựa mặc dù không đẹp bằng à, đường quốc lộ 4C nhưng vẫn có thể đi ô tô xe máy được ta mình đang ngồi nghỉ ra một à, một à, dãy à, cây bụi cây cây mía ăn một chút lương khô uống nước và sau đó tiếp tục đi tới ông Văn khoảng cách chỉ còn khoảng 18 19 cây nữa thôi mình đã tiếp tục lên đường và phía xa kia chính là con đường cần phải đi Con đường này sẽ đi xuyên qua các à, dặng núi đá Mình tiếp tục leo thêm một khúc nữa Và thấy view ở đây còn đẹp hơn view dưới kia nữa Trên các uh, triền đá thì người chủ yếu là trồng ngô Người dân ở đây chủ yếu trồng ngô Bởi vì đây không có đất để có thể trồng được lúa người dân trồng các và trồng ngô thì thường là trong các hốc hốc đá một hốc đá là một cây ngô oh. Oh. trời bắt đầu gió rất là to con đường vừa rồi thì trời nắng quang mây giờ bắt đầu trời rồi nổi gió rồi trời có rất nhiều mây đen khả năng sẽ có mưa lớn đây là một đoạn đi qua thung lũng phía dưới các dạng núi đá dinh của vua mèo cách đây khoảng một đến hai cây nữa nghĩ là vua mèo sẽ ở trên cao lên lẽ đoạn đường tiếp theo sẽ là leo lên tiếp và đây là cột mốc quốc lộ DH km số 2 cách giờ phìn 2 km hiện tại thì trời đã mưa rất là lớn sau đợt, sau cơn rông vừa rồi thì trời đã đổ mưa to và mình đang à, núp dưới một à, lũy uh, tre hôm nay mình sẽ đợi ngớt mưa Ngớt mưa và tiếp tục đi Sau cơn mưa khoảng 10 phút thì trời đã tục quang Mặc dù có hơi mưa lất phất Nhưng đám mây mưa đã trôi qua rồi Mình tiếp tục lại lên đường rồi còn một km nữa là tới Sà Phìn và cũng là nghĩ là dinh cua mèo ở đây một km hoặc là một km nữa sẽ là điểm giao giữa đường này và quốc lộ 4C kia chính xác là quốc lộ 4C mà con đường phía dưới chính là con đường à, từ đây bắt lấy quốc lộ 4C và hướng này là hướng đi tới Đồng Văn Dinh Vô Mèo theo bản đồ nằm đâu đó ở phía bên này mình sẽ tới à, dinh vô mèo về nghỉ ngơi trước chính là dinh của vô mèo vô phê quá mình sẽ ngồi nghỉ ở đây khu vực phía trước của dinh vô mèo rất nhiều quán hàng quán là bán đồ thổ cầm khách du lịch rất nhiều may mắn là khi mình vừa tới đây thì trời à, vừa đổ mưa nữa mình sẽ ngồi ở đây thử à, món này đây là món bánh rán tam giác chị ơi chị ơi cái này bằng bột uh, hoa tam giác mạch ạ à? à. bên trong có gì ạ à? nhân gì nhân đậu xanh đây là bánh hoa tam giác mạch và một xiên thịt nướng Trời mưa rất là to. Anh dưới đó đây. Nó đây là tổ nhân bên kia kia kìa. Đây là đoạn mô tả về di tích nhà dinh vua mèo Vua mèo Vương Đức Chính Vua của người Hâm Mông Ở phía trên này là dinh của vua mèo Hai người dân tộc Ngõ đây là nhà Vương Bây giờ đánh về Vé tham quan là bao nhiêu chị? 20 nghìn Đây là lối lên ờ, dinh của vua mèo Vé vé tham quan là 20 nghìn một người Dinh lỗi vào dinh vua mèo Vương Đức Trinh Vương Đức Chính Thank you. sau khi nghỉ ngơi và tham quan à, dinh vua mèo à, Mình sẽ tiếp tục lên đường Thẳng tiến quốc lộ 4C à, ở phía trên cao kia Và khoảng cách từ đây tới à, trung tâm thị trấn Đồng Văn chỉ còn khoảng 18 cây thôi Dự kiến là tầm 7 giờ 7 giờ tối mình sẽ tới nơi